trên Chúa Giêsu lo to đau cho hào có lưu xia bốn tranh nghỉ tia có búa chia nữ cả có lưu xia búa tu chờ xe bà có lưu nè. trên Chúa Giêsu là ta đến tin có qua yếm ba có cho kiến chứng nhà ta nu nương kỳ trò cá lo lo có từ mùa có trăng bùa trai cha mô inu Giêsu chi lên có trò và chuyên nung ta ta có vua thọ màu cha lon xe Giêsu tia cú chi bao nó tranh mua xì hà trào con thì cho cá lo khó có kiện chế ủa tu này rong phù trao giêsu nữ thia yô lệ có trao và chư cô yuan chai cho mô inu Giêsu chi lên có cho và chư nung ta cho có vua thòm bao cha lon xe Giêsu tia cú chi bao cho cả lo khó có tiền chế Ủa tu nay dòng phụ trâu dễ xu Như thia vô lệnh có trâu và chiều